kiếm đẹp nha anh em kiếm rất là đẹp mùi thật sự nên là chơi rất là chán xong ok nhá clip ngày à, mùng 10 tháng 3 2017 mời tập sự lập công phát này đá một phát được trượt phát này là nằm im luôn